ui con tài quá nhiều khi vậy nhiều luôn lâu không lấy tay nhiều lắm Nhìn nhau nè cô chịu nha cứng thế này cái đông thì thức to luôn thế này lên rồi nè lên rồi nè đây đây này đây rơi rồi rồi này đây này để vào đấy cho ngon nằm yên đấy đi nằm yên đấy ừ, bỏ vào đây nhá trời ơi cái tài nằm yên đấy nằm yên đấy vào lấy cho con con đầy đây này nó cố chịu đau một tí nhá tài này tài này đau con đau có chịu một tí con lấy quen là muốn lấy bao, bao nhiêu lần con này đúng không đừng đừng rung rung buộc khó làm không buộc khó làm nhé con nhé đấy đây này đấy tản nằm yên đấy nằm yên đấy một lần xuống Nè Chọn nhá, con nhá, đừng cười nhá có đau nhá Em Lấy ra cho mình xem này tay to này. rồi đấy năm sáu mươi kiểm tra lại nữa đấy tương đối sạch rồi rồi bây giờ bấm tấm bông đâu tấm bông đây rồi đây rồi đây rồi cho oxy ra một nữa rồi có năm năm sáu năm sáu bốn lan chứ cái bờ tay này nhá sạch nhá làm sao đấy tới đây mở ngoài sướng không chịu không bông máy cho con quen là sướng quá đi đâu à <laughs> tiền nhá ui nhiều không em ạ em đang con em được một làm nhá ui đây đâu á đâu rồi chưa? tay đây này. Cơ địa của con là giống bố thế. Đó vâng đấy. Rồi nhá. Đừng đừng đừng đừng bịt. Không, không bịt là bố không không nhìn thấy nữa. Điều chỉnh cái đèn này. for đi con trong thì nó mới tha cục cứt nó mới dễ chịu một, li, một lần một lấy ra con thấy dễ chịu hơn không đấy đâu này đâu đâu đâu bật quá đi bật nằm xuống nên nằm xuống nó muốn làm sao chỉ có con bỏ cái tay này ra phải chịu khó nhá phải chịu đau một tí nhá lấy ra là mới dễ chịu đúng không con làm cho con quen bỏ tay nó ra làm cho bố không không nhìn thấy đừng gồng đau đồng gồng đừng cố chịu đi con nước bột ngoài cả chợ cả cho em tôm em tôm với con giống nhau con này có như ta nhiều lắm làm khéo này có đâu đâu một con cứ kêu rồi chỗ này hay đâu thì biết mà có chịu được không không hiểu không <laughs> cái tài này ôi trời nó muốn muốn làm sạch chứ ừ, thì, thì nó nằm sớm thì nó làm cho cái cho, cho tôm ấy con đừng bị tai đừng bị tai con bị lại mà không nhìn thấy à, con con đây bỏ đây chị chịu chưa à, bỏ tay ra là sương bay ôi còn nhiều lắm Đấy. Dạ. chỉ khó nhé nó bật bộ vào tay luôn này Đúng, con làm thì bố không nhìn thấy Con nhìn thấy bố bên ngoài nó ra được rồi này. Ừ. chưa ừ. ta làm phải xí chịu hơn không con tan ừ. chịu hơn không thoải mái không cũng nằm xuống mua xem kiểm tra không lên bồ bồ cái tay con lên rồi tương đối xanh rồi à? Cho nào nhé sớm quay hả con Hay là đâu Năm trăm năm trăm năm trăm một trăm xe rồi Nhảy lên Con này Con này là vệ sinh nó đi cho nó sạch con gì già này có gì đâu xong rồi, rồi lại rảnh để có gì hả?